Thu Hương xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp ngày 23 tháng 1 năm 2021. Chương trình gồm những tin chính sau đây. Trung Quốc thông qua luật cho phép hải cảnh bắn tàu nước ngoài. Nữ điệp viên Trung Quốc trốn trong tủ quần áo của bạn trai ở căn cứ Hải quân Anh. Iraq, IS đánh bom liều chết ở giữa chợ, ít nhất 32 người thiệt mạng. Lãnh tụ Iran đang ảnh người chơi gôn giống ông Trump, thề trả thù. Mỹ thông báo tiếp tục tài trợ lớn cho Tổ chức Y tế Thế giới. Bà Pelosi quyết luận tội ông Trump nhằm tước đi lá bài miễn tù của cựu Tổng thống. Hơn 150 vệ binh trong lễ nhậm chức của Tổng thống Biden nhiễm nCoV. Nghiên cứu nguy cơ kháng vaccine và tái nhiễm từ biến thể virus corona. Trung Quốc gặp khó khăn để thuyết phục người dân châu Á tin tưởng vaccine. Thêm doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Huế từ chối bắn pháo hoa trong dịp Tết Tân Sửu 2021 do có quá nhiều chuyện buồn trong năm 2020. Tiếp theo sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Trung Quốc thông qua luật cho phép hải cảnh bắn tàu nước ngoài. Chính quyền Trung Quốc vừa thông qua luật cho phép các tàu hải cảnh dùng vũ lực trên biển. Động thái này được giới quan sát nhận định khá nhạy cảm trong tình hình căng thẳng hiện nay. Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền biển với Nhật Bản cùng với một số quốc gia Đông Nam Á. Quốc gia này thường xuyên điều tàu hải cảnh đến xua đuổi và một số lần đâm chìm tàu cá của nước ngoài. Luật mới cho phép lực lượng hải cảnh Trung Quốc sử dụng mọi phương tiện cần thiết để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn các mối đe dọa, bao gồm các loại vũ khí khác nhau như vũ khí cầm tay, phóng từ tàu hoặc từ trên không. Nó cũng cho phép lực lượng có quyền phá hủy công trình của nước khác xây dựng và kiểm tra các tàu nước ngoài trong vùng biển mà Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền. Hải cảnh Trung Quốc còn được bổ sung thêm quyền thiết lập các vùng cấm di chuyển khi cần để ngăn các tàu thuyền và người đi vào. Bất chấp nhiều bên bày tỏ lo ngại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh ngày 22 tháng 1 nói luật này phù hợp với thông lệ quốc tế. Luật hải cảnh được thông qua sau khi Trung Quốc hợp nhất một số cơ quan thực thi pháp luật dân sự trên biển để lập Cục Hải cảnh năm 2013. Nữ điệp viên Trung Quốc trốn trong tủ quần áo của bạn trai ở căn cứ Hải quân Anh. Tờ Sun hôm 22 tháng 1 loan tin nữ điệp viên Trung Quốc đã ở cùng một kỹ thuật viên máy bay suốt 2 tuần ngay tại căn cứ hải quân của Anh, nơi có một số khí tài quân sự sẽ được triển khai đến Biển Đông. Được biết, người phụ nữ này đã trốn trong tủ quần áo của bạn trai để tránh bị phát hiện. Kỹ thuật viên thuộc lực lượng trực thăng Commando đã gặp người phụ nữ này lần đầu tiên trong kỳ nghỉ phép vào năm 2019. Theo kỹ thuật viên, người bạn gái này có thể lèn vào căn cứ nhờ nấp vào trong cốp xe của anh và cô không phải là gián điệp của Trung Quốc. Tờ Sun cho biết, sau khi bị bắt quả tang, nữ điệp viên Trung Quốc đã nhanh chóng rời khỏi Anh nhờ có hộ chiếu Hà Lan. Các nguồn tin an ninh cho hay, kỹ thuật viên có thể trở thành nạn nhân trong âm mưu bẫy tình của gián điệp Trung Quốc nhằm thu thập tổng tin bí mật. Vụ việc xảy ra giữa lúc căng thẳng Trung Anh đang gia tăng vì nhiều vấn đề, bao gồm vấn đề Hồng Kông và lệnh cấm tập đoàn Huawei tham gia dự án mạng điện thoại di động 5G của Anh. IS đánh bom liều chết giữa chợ ít nhất khiến 32 người thiệt mạng ở Iraq. Đây là vụ đánh bom liều chết đầu tiên ở Iraq trong vòng 3 năm qua. Chính phủ Iraq cảnh báo nguy cơ tổ chức IS trỗi dậy sau khi bị đánh bại ở nước này hồi năm 2017. Trong một tuyên bố trên nền tảng Telegram, IS cho biết hai trong số những kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ hai quả bom mang trong người ngay giữa khu chợ bán quần áo đông đúc tại quảng trường trung tâm Baghdad. Cơ quan y tế Iraq xác nhận ít nhất 32 người thiệt mạng trong vụ đánh bom kép và ít nhất có 110 người bị thương. Thủ tướng Iraq đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các chỉ huy an ninh hàng đầu để thảo luận về tình hình an ninh sau vụ đánh bom liều chết. Lực lượng an ninh Iraq đã được triển khai và phong tỏa các tuyến đường quan trọng để ngăn chặn những vụ tấn công tiếp theo. Lãnh tụ Iran đang ảnh người chơi gôn giống Trump, thể trả thù. Lãnh tụ tối cao Iran hôm 22 tháng 1 đã đăng một bức ảnh vận động viên chơi gôn giống cựu Tổng thống Trump trên Twitter, kèm theo lời đe dọa trả thù cho kẻ giết Soleimani và kẻ đã ra lệnh giết Soleimani. Đây cũng là bình luận của ông hồi tháng 12 khi tuyên bố trả thù cho tướng Soleimani ngay trước lễ kỷ niệm một năm Soleimani bị Mỹ hạ sát bằng máy bay không người lái ở Iraq. Căng thẳng gia tăng nhanh chóng giữa Tehran và Washington kể từ năm 2018, khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc thế giới. Đồng thời, Mỹ cũng tái áp đặt các biện pháp trừng phạt khiến nền kinh tế Iran tê liệt. Ngay sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức hôm 20 tháng 1, Iran kêu gọi hành động và không chỉ bằng lời nói. Ông Biden cho biết Mỹ sẽ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân nếu Iran tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt. Mỹ thông báo tiếp tục tài trợ lớn cho Tổ chức Y tế Thế giới. Ngày 21 tháng 1, Mỹ thông báo sẽ tiếp tục tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới trong bối cảnh ông Joe Biden đang thúc đẩy chính sách hướng đến hợp tác quốc tế lớn hơn trong cuộc chiến chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông Biden xác nhận ông đã đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi WHO. Cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Mỹ Anthony Fauci cũng xác nhận Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp những khoản tiền lớn vào ngân quỹ của WHO. Tổng giám đốc WHO Tedros bày tỏ hoan nghênh quyết định này của Mỹ, trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đánh giá cao những quyết định mà chính quyền mới của Mỹ công bố. Bà Pelosi quyết luận tội ông Trump để tước đi lá bài miễn tù của cựu Tổng thống. Ngày 21 tháng 1, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố bà sẽ sớm gửi những điều khoản luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lên Thượng viện với cáo buộc kích động nổi dậy. Tuy nhiên, các thành viên Đảng Cộng Hòa cho rằng nên hoãn việc này tới tháng 2 để cho ông Trump có thời gian tìm luật sư biệt hộ. Bà Pelosi từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời gian luận tội, tuy nhiên bà khẳng định việc đó sẽ sớm xảy ra. Một số chính trị gia cho rằng nên hủy bỏ hoạt động luận tội bởi vì đây là thời điểm để đoàn kết và chữa lành như những gì ông Biden tuyên bố. Tuy nhiên, bà Pelosi cho rằng việc hủy bỏ luận tội cũng không thể thúc đẩy sự đoàn kết bởi vì việc đó sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho các tổng thống trong tương lai. Tin COVID-19, hơn 150 vệ binh trong lễ nhậm chức của Tổng thống Biden nhiễm nCoV. Ngày 22 tháng 1, theo hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết trong số 25.000 vệ binh quốc gia đến thủ đô Washington để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Biden, có khoảng 150 đến 200 vệ binh đã dương tính với COVID-19. Từ phía lực lượng vệ binh quốc gia, họ tuyên bố đã tuân thủ các chỉ dẫn của CDC Hoa Kỳ và sẽ không thảo luận về các ca nhiễm bệnh. Còn Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi trước thông tin của Reuters. Sau khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống Biden đã áp đặt các biện pháp an ninh chưa từng có tại Washington. Tuy nhiên, chính phủ mới hiện đang phải thu xếp cho 15.000 vệ binh trở về đơn vị trong 5 đến 10 ngày tới. Nghiên cứu, nguy cơ kháng vaccine và tái nhiễm từ biến thể virus corona chỉ trong tuần này, liên tiếp có 3 nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature thể hiện sự tiến hóa mạnh mẽ của chủng virus nCoV 2019. Trong nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học Nam Phi đã thử nghiệm để biến chủng nCoV Nam Phi 501Y.V2 tấn công 6 mẫu kháng thể của các bệnh nhân từng nhiễm COVID-19. Kết quả cho thấy cả 6 mẫu kháng thể của những người này đã khỏe mạnh đều thất bại trước biến chủng Nam Phi 501Y.V2. Tác giả của nghiên cứu, chuyên gia virus học Alex Singer nhận định trên CNN như sau. Tôi nghĩ sẽ ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những biến thể kiểu này sẽ xuất hiện trên toàn cầu. Chúng thậm chí đã xuất hiện rồi và với khả năng lẩn tránh kháng thể của những lần nhiễm bệnh trước đó. Vào ngày 19 tháng 1 2021, Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm quốc gia ở Nam Phi cũng đã đưa ra một kết quả thí nghiệm tương tự với phát hiện của nhóm ông Siegel. Trước biến chủng Nam Phi 501Y.V2, trong số 44 mẫu kháng thể của bệnh nhân COVID-19, chỉ có một người có phản ứng tốt, một nửa hoàn toàn bất lực, số còn lại là phản ứng yếu ớt. Trung Quốc gặp khó khăn để thuyết phục người dân châu Á tin tưởng vaccine. Karachi, thành phố lớn nhất của Pakistan, người dân đã được hãng tin Bloomberg phỏng vấn hỏi về thái độ của họ đối với vaccine của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn, anh Farman Alisha, chuyên chạy xe cho ứng dụng Bikey cho biết tôi sẽ không tiêm nó, tôi không tin nó. Trong những năm trước đó, Trung Quốc đã rót gần 70 tỷ USD cho Pakistan để phát triển cơ sở hạ tầng. Các quan chức nước này cũng đã tiêm vaccine của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Sinopharm. Pakistan cũng đã tiến hành hai thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine. Tuy nhiên nhiên, người dân vẫn khó có thể tin tưởng hàng nhập ngoại đến từ Trung Quốc. Không chỉ Pakistan, kết quả thăm dò dư luận của Bloomberg tại Brazil và Indonesia cũng không thu được kết quả khả quan cho vaccine Trung Quốc. Duy nhất chỉ có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đồng ý cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của đại lục. Tin Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Metro Hà Nội đã tổ chức đấu thầu quốc tế công khai cho dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Kết quả là công ty Metro Bắc Kinh của Trung Quốc đã trúng thầu. Cụ thể là gói thầu tư vấn hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông của Việt Nam. Ông Vũ Hồng Trường, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Metro Hà Nội đã xác nhận thông tin này. Theo trao đổi với phóng viên báo Dân Chí, ông cho biết thêm dự kiến 26 chuyên gia tư vấn của Metro Bắc Kinh sẽ sang Việt Nam và đảm bảo những quy định an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nếu công việc được triển khai đúng kế hoạch thì đơn vị từ Trung Quốc sẽ hỗ trợ quản lý, vận hành khai thác tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông trong thời gian một năm. Trước đó, theo truyền thông trong nước, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, do dự án chưa hoàn tất thủ tục nên đường sắt Cát Linh Hà Đông chưa thể bàn giao khai thác trong tháng 1 năm 2021. Các quan chức của Bộ Giao thông Vận tải cũng đã hứa hẹn nhiều lần nhưng dự án đến nay vẫn luôn bị trễ hẹn. Huế từ chối bắn pháo hoa trong dịp Tết Tân Sửu 2021 do có quá nhiều chuyện buồn trong năm 2020. Theo báo Tuổi trẻ online đưa tin, chiều ngày 22 tháng 1, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cho biết sẽ từ chối yêu cầu bắn pháo hoa của tỉnh. Lý do ông Bách đưa ra là vì đã có quá nhiều chuyện buồn xảy ra trong năm 2020. Hàng năm, Huế dự tính sẽ bắn khoảng 1.000 quả pháo hoa tại thành phố và 500 quả tại các địa phương trong dịp giao thừa. Năm nay đến lượt huyện Phong Điền nhưng ông Bách đã từ chối với lý do Thiên tai bão lũ trên miền, rồi vụ sạt lở ở thủy điện Giao Trang Ba, trạm 67 đã cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người dân cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn. Hiện nay ở thủy điện Giao Trang Ba vẫn còn 11 công nhân đang mất tích, chưa thể về được với gia đình. Ông Bách đã từ chối việc nhận bắn pháo hoa mừng năm mới và nhường yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh lại cho một địa phương khác.